Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách để gắn cái, thêm một cái khóa nước vào đây vào một cái đoạn ống mà đã cố định và không gian hẹp đấy mình làm sẽ rất là nhanh dễ dàng và đấy, hiệu quả luôn mình chỉ ờ, cắt chừng này thôi và mình sẽ gắn cái khóa này vào nha trước tiên mình sẽ cắt nó bằng sợi dây cáp trong clip ờ, mình đã chia sẻ là cách ờ, cắt ống nước mình sẽ cắt nó khoảng tầm 20 cm thôi nhé các bạn vừa đủ để ráp cái khóa các bạn để cố định và kéo nhanh rồi tiếp theo mình cắt thêm đoạn đây nữa nó sẽ gắn được các bạn thấy cái cách làm này mà hay thì hãy chia sẻ nha cho bạn bè cùng biết và nếu các bạn nào có cái cách nào hay hơn á, thì hãy ờ, bình luận bên dưới video để mọi người tham khảo cái cách hay hơn để giúp đỡ nhau ok nó là đứt bây giờ đứt khúc này thôi và mình chỉ gắn cái ờ, khóa vào đây lên nhé các bạn cái này để cố định trước tiên bạn vệ sinh cái này cho sạch đi này tiếp theo bạn lại sẽ lấy một cái ờ, khúc ống à, lấy cái đầu mà nó đã nong sẵn nhé các bạn nếu mà nó không có nong không có đầu này thì các bạn sẽ dùng cái khò bàn khò để uh, nong nó ra tiếp theo tiếp theo các bạn đo nó này ví dụ mình muốn gắn khóa đây đúng không nó phải vào sâu được chừng này thì nó mới tốt mình đo tới đây ok chưa đấy rồi tiếp theo cái này nó cũng phải vào được mà chừng này ít nhất là 3 đến 4 phân rồi cái này nó phải vào đến đây đúng không mình sẽ cắt này nhá đây mình đã cắt nó xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ ờ, bôi keo nha bôi keo và gắn cái này luôn cố định luôn cho các bạn rồi bôi keo và gắn vào nhá xấu hết cỡ luôn khi các bạn gắn mà thấy keo nó tràn ra thế này là tốt rồi đó chắc chắn rồi đó đây các bạn đấy vừa kín luôn nha rồi cái quan trọng tiếp theo đó là các bạn hãy à, bôi keo nuôi keo ờ, trong ống này luôn nha chú ý quan sát nha các bạn đây mình làm ống 27 ờ, các bạn có thể ờ, dùng cách này để gắn cho những ống lớn hơn ống 90 hoặc ống 110 Tuy nhiên là cái ống càng lớn thì khoảng cách nó càng xa hơn tí các bạn mình bôi keo giả sử thôi nhé còn trong thực tế các bạn sẽ bôi nhiều hơn hoặc là có một bạn nào đó hỗ trợ các bạn của đây là bước quan trọng này sẽ gắn vào nhé các bạn các bạn sẽ dùng một cái đèn khò rồi mình khò cái khúc này này khò khúc này thôi nha các bạn khò khúc này thôi khò cho nó dẻo đi và cho lửa này nhỏ lại cái keo mình bôi lên thì trong vòng à, khoảng 2-3 à, phút 2 phút là vẫn à, sử dụng được thì nếu mà hai người á, thì trong lúc bạn đang khó này, này thì một người bôi keo và đồng thời bôi ở đây luôn đấy nó dẻo đó các bạn rất là nhanh chưa đầy một phút nha chưa đầy một phút nó đã mềm ống rồi ok tắt đi chúng ta gắn bên này vào trước gắn vào sau và tiếp theo cái này này bạn bẻ ra đấy như vậy là ống là vào nè khóa nước cũng vào luôn này. do mình gắn cái ống nhựa này sát vào cái tấm ván quá cho nên nó bị chênh lên còn à, trong thực tế mình đục cái à, khúc này sâu ra một tí thì gắn cái khóa vào bình thường đấy, ống nước vẫn thẳng đẹp và khóa bình thường nha đây rất là kín luôn đó các bạn yên tâm rồi các bạn thấy video hay thì hãy à, chia sẻ nhé và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo